Kính chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin COVID-19, Trung Quốc hỗ trợ quân đội Việt Nam vaccine. Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định cung cấp cho quân đội nhân dân Việt Nam 200.000 liều vaccine phòng COVID-19, truyền thông Việt Nam đưa tin. Các bản tin đa số đăng nguyên nội dung của Thông tấn xã Việt Nam, không nói rõ loại vaccine này là loại nào. Tin cho hay Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba trong cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Sân Chiến chiều ngày 17 tháng 8 đã chuyển tới Bộ Quốc phòng Việt Nam thư của Thượng tướng Ngụy Phương Hòa, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Nội dung thư được mô tả là quyết định cung cấp cho quân đội nhân dân Việt Nam 200.000 liều vaccine phòng COVID-19 nhằm giúp đỡ Việt Nam sớm chiến thắng dịch bệnh và rằng dự kiến phía Trung Quốc sẽ hỗ trợ vận chuyển số vaccine này tới Việt Nam trong ngày 23 tháng 8. Đại sứ Hùng Ba được dẫn lời, nói rằng phía Trung Quốc luôn chia sẻ những khó khăn của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch, đồng thời sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như cung cấp vật tư y tế, hỗ trợ vaccine, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trong thời gian tới. Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Thời gian qua, Mặc dù chịu tác động của đại dịch COVID-19, nhưng hợp tác giữa hai nước, hai quân đội tiếp tục được duy trì và phát triển tốt đẹp. Việc hỗ trợ vaccine lần này của Bộ Quốc phòng Trung Quốc càng thể hiện sự đoàn kết gắn bó, tương trợ lẫn nhau giữa quân đội hai nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định. Mối quan hệ giữa hai quân đội luôn là trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin. 100% quân nhân sẽ được tiêm vaccine. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân Y, mới đây nói với báo Quân đội Nhân dân rằng Cục này đã tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine trong quân đội với mục tiêu 100% quân nhân được tiêm vaccine an toàn hiệu quả. Căn cứ lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho quân đội, Cục Quân y đã tham mưu lập kế hoạch, xác định phấn đấu trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tất cả quân nhân, người lao động trong toàn quân đủ điều kiện sức khỏe đều được tiêm vaccine. Đối tượng ưu tiên tiêm trước là các lực lượng có nguy cơ lây nhiễm cao, trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch như quân y, biên phòng, phục vụ khu cách ly tập trung, tham gia truy vết, điều tra dịch tễ, phóng viên, thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên nói thêm. Hồi tháng 6 năm nay, Trung Quốc viện trợ cho Việt Nam 500.000 liều vaccine Verocell của Sinopharm. Chính phủ Việt Nam khi đó thông báo dự kiến lô vaccine này ưu tiên sẽ tiêm cho 3 nhóm là người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, người Việt Nam có nhu cầu học tập, làm việc tại Trung Quốc và người dân khu vực biên giới. Ngày 3 tháng 6 năm 2021, vaccine Sinopharm được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt sử dụng khẩn cấp, trở thành vaccine thứ ba được Việt Nam phê duyệt sau AstraZeneca và Sputnik V. Được biết Sinopharm đã thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1993, xây dựng doanh nghiệp sản xuất liên doanh vào năm 2003. Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên được báo tuổi trẻ dẫn lời bên này một cuộc kiểm tra công tác tiêm vaccine tại huyện Hóc Môn, một địa bàn thuộc thành phố này nói rằng mình cũng nên rút kinh nghiệm là nên thông tin trước loại vaccine nếu bà con nào đồng ý thì cứ đến tiêm Phát biểu của người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh được đưa ra sau khi có việc một số người dân tại một quận ở thành phố Hồ Chí Minh quyết định không tiêm, mặc dù đã tới nơi đăng ký sau khi được thông báo rằng họ sẽ được tiêm vaccine Verocell Sinopharm của Trung Quốc. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, tôi xếp hạng Sinopharm Sinovac thấp hơn cả Sputnik. Nhận định dựa theo 3 tiêu chuẩn chính gồm khoa học, tính minh bạch và quyết định phê chuẩn của FDA Cục Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại học New South Wales, xếp hạng vaccine Sinopharm Sinovac thấp hơn cả Sputnik. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm 1 triệu liều vaccine Verocell của hãng dược phẩm Sinopharm Trung Quốc từ hôm 13 tháng 8 cho người dân trên nguyên tắc tình nguyện. Ngày 13 tháng 8 đã có thông tin người dân bỏ về tại quận 1 và quận 12 khi biết tiêm vaccine Verocell của Trung Quốc. Ngay sau đó, thành phố Hồ Chí Minh khẳng định Tại quận 1 thì người dân đã quay trở lại tiêm vaccine của Trung Quốc, riêng tin tức tại quận 12 là giả mạo. Sau ngày 13 tháng 8, truyền thông tại Việt Nam đăng tải thông tin người dân phấn khởi tiêm vaccine Trung Quốc, cũng đề cập đến tuyên bố về loại vaccine tốt nhất của Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu hôm 12 tháng 8. Khi đó, ông Chính khẳng định loại vaccine tốt nhất là vaccine được cấp phép và tiêm sớm nhất, nhanh nhất và kịp thời nhất Trước đó, thông tin thành phố Hồ Chí Minh nhập 5 triệu liều vaccine Verocell của Sinopharm đã gây nhiều cuộc tranh cãi trên mạng xã hội về mức độ an toàn và hiệu quả của loại vaccine này. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm gần 400.000 liều vaccine Verocell trong tổng số 1 triệu liều của đợt 1 được kiểm định chất lượng. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang kiểm định chất lượng 1 triệu liều vaccine Verocell của đợt 2. Trả lời phỏng vấn của BBC News tiếng Việt hôm 12 tháng 8, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, chuyên ngành dịch tễ học, Đại học New South Wales và là giám đốc trung tâm công nghệ y tế thuộc Đại học Công nghệ Sydney UTS Australia cho rằng không có khái niệm vaccine tốt nhất, chỉ có khái niệm vaccine có hiệu quả và an toàn mà thôi. BBC, giáo sư có thể cho biết mức độ hiệu quả của vaccine Sinopharm Trung Quốc. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu quả vaccine mà họ báo cáo cho thấy những người được tiêm vaccine giảm nguy cơ lây nhiễm so với những người không được tiêm là 78%, tức là tương đương với AstraZeneca, đó là con số họ báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Nhưng vài tuần sau họ có một bài báo trên tập san y khoa JAMA thì trong bài báo đó có vài con số không giống như những gì họ báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới. Con số về hiệu quả vaccine Sinopharm trên JAMA thì lẫn lộn lúc thì 72,8%, lúc thì 78,1%. 78,1% là con số mà họ báo cáo lúc ban đầu cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Điều quan trọng mà tôi muốn chú ý ở đây là còn tùy thuộc vào cách mà họ phân tích dữ liệu. Nếu mà phân tích dữ liệu dựa vào kế hoạch đề ra lúc ban đầu, thì hiệu quả vaccine chỉ có 50% cho tới 65% mà thôi nhưng mà họ nói rằng trong thử nghiệm lâm sàng có một số tình nguyện viên không tuân thủ theo đề cương lúc ban đầu, thành ra họ phải phân tích lại. Khi họ phân tích lại thì hiệu quả tăng lên từ 72% lên 78%. Nhưng đây là những con số hiệu quả mà vaccine trong thời gian thử nghiệm. Còn nếu mà vaccine được triển khai trong cộng đồng có hiệu quả bao nhiêu thì không biết được. Chỉ biết là có một số nước sử dụng Sinopharm như ở Thái Lan, Malaysia và cả Indonesia nữa thì đợt dịch mới đây bùng phát một số người suy đoán rằng chắc có lẽ do sử dụng vaccine của Sinopharm. Nhưng phải khách quan mà nói, rất khó nói điều đó. Chỉ biết rằng dịch bùng phát sau khi dùng vaccine Sinopharm mà thôi. Nhưng cũng nên nhớ rằng một nước khác trên thế giới, ví dụ Do Thái, Israel, không có dùng vaccine Sinopharm nhưng dịch cũng bùng phát sau này. Lý do dịch bùng phát thì không thể nên đổ lỗi cho một vaccine mà có thể do các yếu tố khác, ví dụ như biến thể Delta. BBC Giáo sư có thể cho biết mức độ an toàn của vaccine Sinopharm Trung Quốc. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, mức độ an toàn mà họ Sinopharm báo cáo trước Tổ chức Y tế Thế giới là quá tốt, quá đẹp. Họ báo cáo là vaccine Sinopharm đã được sử dụng trong 3,8 triệu liều ở bên Trung Quốc, thì số biến chứng mà biến chứng rất nhẹ chỉ có 40 người. Trong khi đó ở Úc, những vaccine như Pfizer, AstraZeneca mà triển khai thì con số thấp hơn rất nhiều – khoảng hơn 1 triệu người thì đã có hơn 2.000 báo cáo về biến chứng, thì sẽ nói là vaccine Trung Quốc quá an toàn, nhưng mà chính mức độ quá an toàn nên người ta hơi phân vân. Nếu thật như vậy thì quá tuyệt vời, nếu mà không thật, có lẽ xác suất là rất cao là không đúng với thực tế. Thành ra khía cạnh an toàn của vaccine vẫn còn lởn vởn trong đầu của mỗi cá nhân ở Việt Nam khi người ta nghĩ đến Sinopharm. BBC, giáo sư dựa trên các tiêu chuẩn gì để đánh giá các loại vaccine hiện nay? giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, tôi đánh giá dựa vào 3 tiêu chuẩn chính. Tiêu chuẩn thứ nhất là khoa học, tiêu chuẩn thứ hai là về tính minh bạch, tiêu chuẩn thứ ba là dùng quyết định phê chuẩn của FDA, Cục Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Khi nói đến khoa học thì tôi muốn nói đến những khía cạnh như cách mà người ta thiết kế nghiên cứu, cách mà người ta chọn tình nguyện viên vào công trình nghiên cứu, cách mà người ta tính cỡ mẫu. Yếu tố thứ hai mà tôi đánh giá là dựa vào tính minh bạch, bởi vì trong khoa học thì tính minh bạch cực kỳ quan trọng. Minh bạch hiểu theo nghĩa là nhà sản xuất hay là nhà nghiên cứu phải công bố các dữ liệu trên những tập san y khoa đã qua bình duyệt. Có nhiều loại tập san, có những loại tập san có ảnh hưởng cao như The New England Journal of Medicine hay là JAMA hay là Lancet. Ở Anh thì có uy tín hơn là những tập san trong chuyên ngành. Thứ ba là FDA, dù sao, FDA vẫn được xem là chuẩn mực để đánh giá hiệu quả và độ an toàn của vaccine. BBC, giáo sư xếp hạng thế nào về an toàn hiệu quả của các loại vaccine hiện nay? Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn Đứng về mặt tiêu chuẩn khoa học thì tôi cho điểm rất cao là Pfizer, AstraZeneca và Janssen. Lý do là những công trình nghiên cứu của họ có số cỡ mẫu tương đối lớn và họ làm rất bài bản, phương pháp phân tích rất minh bạch, Tôi cho điểm Sinopharm thì không cao mấy, Sputnik thì cao hơn chút vì Sputnik họ có công bố những công trình khoa học trước đây để thấy. Tiêu chuẩn về minh bạch thì gần như 100% cho vaccine của Pfizer, Moderna, AstraZeneca với Janssen vì trước khi mà họ công bố trên báo chí là họ đã công bố trên những tập san khoa học. Còn Sinopharm, Sinovac với Sputnik thì chưa công bố trên tập san khoa học nhưng đã công bố trên báo chí, thành ra điểm minh bạch không được cao. Đến tiêu chuẩn thứ ba là FDA, thì cho đến nay FDA chỉ phê chuẩn 3 loại vaccine. Loại thứ nhất là Pfizer, thứ hai là Moderna, loại thứ ba là Janssen. FDA chưa phê chuẩn cho AstraZeneca có lý do vì FDA yêu cầu AstraZeneca cung cấp thêm dữ liệu chứ không phải có vấn đề gì khác. Tức là AstraZeneca phải cung cấp thêm dữ liệu thì họ mới xem xét. Còn Sinopharm, Sinovac với Sputnik thì FDA chưa có phê chuẩn đánh giá hết ba khía cạnh khoa học, minh bạch. Với FDA thì tôi xếp hạng là vaccine Sinopharm, Sinovac thấp hơn cả Sputnik, Sputnik thì thấp hơn AstraZeneca, còn AstraZeneca thì thấp hơn Pfizer và Moderna.